nằm ngay cạnh những cánh đồng hoa rộng lớn, đến chợ hoa Tây Tịu, bạn không chỉ được ngắm nhìn nhiều loại hoa đẹp, mà còn có thể mua được hoa với giá rẻ ngay tại ruộng. Làng hoa Tây Tịu quận Bắc Từ Liêm Hà Nội, là một trong những làng trồng hoa lớn nhất Hà Thành, là nguồn cung cấp hoa cho các tỉnh phía Bắc và chủ yếu là thủ đô Hà Nội, nên các loại hoa ở đây được trồng quanh năm, bạn có thể đến đây check-in miễn phí vào bất cứ lúc nào. Tùy theo mùa hoa mà bạn yêu thích, tuy nhiên, thời điểm thích hợp đến làng hoa Tây Tịu là vào cuối năm, Thời điểm này người dân chuẩn bị hoa cho dịp Tết Nguyên đán, nên chủng loại hoa rất phong phú. Ở đây trồng chủ yếu là các loại hoa cúc, từ cúc họa mi, cúc đại đóa vàng, trắng, cho đến cúc chi, cúc tím. Ngoài ra còn các loại hoa theo mùa không thể thiếu như violet, thược dược, loa kèn, đồng tiền, hoa hồng. Khách hàng của chợ hoa là những tiểu thương, đến chợ hoa cũng là dịp hiểu hơn về cuộc sống của những người trồng hoa, mưu sinh từ khi mặt trời còn chưa ló dạng. Hà Nội là thế, đôi khi khiến người ta say lòng chỉ bởi những thứ đơn giản như vậy.